Hi, xin chào các bạn. Trong video này, Hóa Xe sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách để chúng ta mua tên miền giá rẻ trên Internet nha. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau intro ha. Ok thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn ở trên điện thoại nha. Thì ở trên máy tính thì cũng tương tự như thế thôi nha. Đầu tiên nhất bạn sẽ tiến hành truy cập vào bất kỳ truyền nào có trên điện thoại của bạn nha. Dụ Google Chrome này rồi cốc cốc này hay uh, Safari của iPhone nha rồi mình truy cập vào trình duyệt uh, Google Chrome này thì trên đây tìm kiếm của Google ấy bạn sẽ nhập cho mình đường link là hoanggiangxe.com suite go suite ilet nha mình xin đọc lại này là hoanggiangxe.com gạch chéo go gạch chéo inet nha thì bạn nhớ là nhập chính xác đường link này để chúng ta có thể đến được uh, trang đăng ký tài khoản chính thức của ilet nha và cũng như là khi bạn đăng ký qua link này ấy, thì bạn sẽ nhận được uh, những ưu đãi mới nhất cũng như giảm giá lớn nhất từ uh, ilet nha Tiếp theo bạn nhấn OK này để truy cập vào nha. Thì hôm nay số một giao diện như thế này, đây chính là giao diện trang chủ của iLet 2. Thì ở mục ờ, nhập tên miền hoặc từ khóa thì bạn sẽ tiến hành nhập tên miền bạn muốn mua nha. Dù mình mua tên miền là Hoàng Giang WordPress này. Tiếp theo thì bạn sẽ nhấn vào kiểm tra cho mình nha. Ok thì ở đây sẽ có rất nhiều các tên miền nha. Như ờ, đuôi.vn này thì sẽ có giá năm đầu tiên là 550 000 Rồi ờ, đuôi.com này Giá năm đầu tiên là 299 000 cũng như là đuôi.com.vn là 450 000 rồi đuôi.led sẽ là 300 000 ha. Rồi bên dưới sẽ có rất nhiều các đuôi khác như chấm .sai này, rồi .online cũng như chấm .tech, vân vân và mây mây ha. Đó, các bạn có thể quan sát thấy ha. Bạn nào mà muốn mua tên miền nào dưới đây ấy, thì bạn có thể nhấn vào kiểm tra này. giúp mình mua tên miền là hoàng giang wordpress.online thì mình sẽ nhấn vào kiểm tra ha. Ok thì tên miền này có giá năm đầu tiên là 29 000 Tuy nhiên giá năm thứ hai sẽ cực kỳ cao nha. Ok thì mình khuyên chân thành khuyến khích với tất cả bạn ấy, là bạn nên mua tên miền.com cũng như là .net nha. Đó các bạn nào có chi phí để mua cao hơn ấy, thì bạn có thể à, đầu tư mua tên miền.vn hoặc là .com.vn ha. Còn phổ biến nhất vẫn là tên miền.com rồi. Dù đây mình sẽ mua tên miền à, hoàng giang wordpress.com chẳng hạn này. Và bạn có thể đọc này là giá chỉ còn 99.000 cho năm đầu tiên khi đăng ký từ 25. Có nghĩa là sao? Là khi bạn mua thời hạn trên 25 ấy thì uh, giá năm đầu tiên của tên miền này sẽ là 99.000 nha còn năm thứ hai sẽ là 299.000 còn nếu các bạn mua tên miền này chỉ một năm thôi thì sẽ có giá là 299.000 nha Ok để mua tên miền Lào thì bạn sẽ nhấn vào chọn mua cho mình nha. Ok kế tiếp thì bạn sẽ nhấn chọn vào tiếp tục đến giao hàng cho mình nha. Rồi sau đó thì bạn sẽ kéo xuống này Thì ở đây sẽ có rất nhiều các gợi ý dịch vụ thì bạn chưa cần quan tâm cho mình ha Ok ngoài ra bên dưới sẽ có rất nhiều các mã khuyến mãi này Đó Rồi bước tiếp theo thì bạn sẽ nhấn chọn và tiếp tục ở góc bên phải dưới cùng này Rồi bước này thì nếu bạn có tài khoản rồi thì bạn sẽ nhấn chọn vào đăng nhập ngay cho mình nhá Còn đây bạn nào mới sử dụng dịch vụ của iLet đấy chưa có tài khoản thì bạn sẽ nhấn chọn vào nhập thông tin này Thế này sẽ được kéo xuống mục này Tiếp theo thì bạn sẽ tiến hành nhập các thông tin ở đây nha Như họ tên đầy đủ này, cũng như là email này, số điện thoại này rồi à, số chứng minh thư nhân dân hoặc à, căn cước công dân ha sau đó bạn sẽ tiến hành nhập ngày tháng năm sinh này cũng như là chọn quốc gia chọn tỉnh thành quận huyện phường xã cũng như là tên đường thôn xóm nơi bạn đang sinh sống nha ok ví dụ đây mình sẽ điền demo luôn cho các bạn nha tên đầy đủ của mình là hoàng văn giang này sau đó email của mình là hoàng com này số điện thoại là 0961170595 rồi kiếm được một à, số chứng minh thư hoặc căn cước công dân thì bạn sẽ tiến hành điền vào nha giống y hệt trên chứng minh thư hoặc căn cước công dân đấy sau đó mục à, ngày tháng năm sinh này rồi chọn tỉnh thành hiện tại mình đang sinh sống ở Hà Nội này rồi quận này quận Đồng Đa nha kế tiếp là phường này láng thượng này số nhà đường thì mình đang ở phố Chùa Láng này ok ở mục à, đăng ký tên miền chủ thể là cá nhân thì nếu bạn đăng ký cho bản thân bạn ấy tức là cá nhân thì bạn sẽ thích chọn vào đây nha còn nếu bạn đăng ký cho công ty tổ chức hoặc doanh nghiệp ấy bạn sẽ thích chọn vào đây nha đó sau đó bạn sẽ đăng nhập tên công ty này cũng là nhập mã số thuế nha ở đây thì mình đăng ký cho chủ thể cá nhân là mình nên mình sẽ thích chọn vào mục ờ, đăng ký tên miền chủ thể là cá nhân nha rồi sau đó bạn kéo xuống này thì ở đây sẽ có thông tin về tên miền này nha là thời gian mua là một năm này cũng như là giá tiền chưa có VAT là 199.000 cộng thêm 10% VAT là 19.900 tổng là 218.900 nha rồi ngoài ra như vừa nãy mình chia sẻ, nếu mà nào dự định mà mua tên miền sử dụng lâu dài ấy, thì bạn sẽ tiến hành mua trên 2 năm cho mình nhá. Để bạn được ưu đãi năm đầu chỉ là 99 000 tức là chúng ta có thể tiết kiệm lên tới 100 000 thôi nha. Ok, kế nữa thì bạn sẽ nhấn chọn vào thanh toán ở góc bên phải dưới cùng cho mình nha. Rồi thì ở đây sẽ có hai hình thức thanh toán nha, là thanh toán online cũng như là thanh toán chuyển khoản này. Thì ở đây mình khuyên các bạn lên thanh toán chuyển khoản nha. Ok, mình sẽ nhấn chọn vào thanh toán chuyển khoản này. Rồi sau đó thì bạn sẽ nhấn chọn vào nút à, đăng ký dùng ngay cho mình ha. Kế tiếp tích chọn vào tôi đã đọc thông tin và tự chịu trách nhiệm nếu có sai sót này. Sau đó nhấn vào thanh toán ngay ha. Ok, thứ này sẽ một thông báo là đơn hàng đã được đưa vào trạng thái chờ xử lý. Cũng như là iLed đã gửi một email xác nhận thanh toán đến email của bạn. Đó, trong thời gian bổ sung thông tin đăng ký và hoàn tất thanh toán, iLed được miễn trừ trách nhiệm nếu tên miền có người khác đăng ký trước. Ok, tiếp theo bạn kéo xuống này. Thì ở đây sẽ có thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn sẽ chuyển tiền đến nha thì chúng ta có thể chuyển tiền qua ngân hàng Vietcombank tức là ngân hàng ngoại thương này cũng là ngân hàng Techcombank là ngân hàng kỹ thương rồi ngân hàng Á Châu ACB nha dù đây mình chuyển tiền đến ngân hàng Vietcombank thì bạn nhớ nhé là chuyển tiền đến đúng chính xác số tài khoản này của chủ tài khoản này cũng như là nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản này là thanh toán đơn hàng này có mã số đơn hàng nha dụ như mã số đơn hàng của mình là 884605 này đó tương tự thế là ngân hàng Techcombank nha chuyển tiền đến chính xác số tài khoản này của chủ tài khoản này và nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản như thế này nha là thanh toán đơn hàng này mã số này đó ok tiếp theo thì mình sẽ tiến hành truy cập vào email nha rồi thì email có tiêu đề là thông báo đơn hàng đã được ờ, đưa vào chờ xử lý này được gửi từ ilet nha đó thì đây cũng có các thông tin như vừa nãy thôi là tổng số tiền mà bạn sẽ phải chuyển khoản này là 218.900 cũng như là thông tin ngân hàng mà bạn cần chuyển tiền đến nha. hoặc là chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng khác có thể nhấn vào tại đây này Thì ok, như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta mua tên miền ở trên Alex là một trong những nhà cung cấp tên miền top đầu tại Việt Nam. Thì bạn nào có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào trong quá trình đăng ký mua tên miền ấy, thì nhớ để lại comment bình luận xuống phía dưới video. Hóa Xe sẽ giải đáp phản hồi tất cả trong vòng 24 giờ nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hóa Xe.